Vậy lý thuyết của bài này chúng ta như sau Các em tập trung lên cho thầy Một là đưa thừa số ra ngoài dấu căn Vậy làm cách nào để chúng ta đưa một thừa số ra ngoài dấu dấu căn Thì các em cần tập trung cho thầy Với một biểu thức A và B Mà với B của thầy lớn hơn hoặc bằng không Ta có căn của A bình nhân B Thì bằng trị tuyệt đối của A nhân căn B Tức là tức là sao nếu a mà lớn hơn bằng không nếu a mà lớn hơn bằng không thì căn a bình nhân b bằng a nhân với căn b các em hiểu vì sao không nào vì chúng ta có này nếu a mà lớn bằng không thì trị tuyệt đối của a thì bằng a đúng không nào cho nên chúng ta có bằng a nhân căn b còn nếu a mà nhỏ hơn không thì căn A bình nhân B bằng trừ A nhân căn B. Vì sao nào các em? Ta có này, nếu A mà nhỏ hơn không thì trị tuyệt đối của A thì bằng trừ trừ A. Ok như nào các em? Nhớ nhá. Và thực ra biến đổi đưa ra ngoài dấu căn này là người ta dựa vào liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Vì sao lại như thế? Các em tập trung này này.